đau chân đất đau vãi dưới nền đất nung yêu dấu ngay tại đây chẳng xa quá thích là giấc mơ về giá không phải lo chỉ như làm một đôi dép lê tổ ong chuyên kia bao đời bây giờ tìm đâu ra được một đôi dép năm chục lỗ đi vô thoáng chân vô cùng cứ đi vào thì kiểu gì cũng sẽ thấy sao rồi so với sáng bao em mau theo không kỳ đến khi dùng răng mà em vẫn nguyện gì? dép tổ ong hu hu cặm cụi lạ có mật